anh em muốn vào nhóm mình chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình là 0937072613 hoặc là Telegram cày bóng VIP 09 của mình nha anh em. Thì um, giống như anh em đang chơi qua thầu qua cò lúc trước mình cũng đang chơi giống như anh em vậy đó. Mình chơi um, qua thầu qua cò mà kèo nó đưa cho mình rất là cao anh em, rất là cao thì bởi vậy mình vào kèo mình toàn bị lỗ không anh em với lại mình lỗ like mình đâu được ăn đủ đâu mình chỉ mắc like hết còn anh em đăng ký trang anh em chơi anh em đăng ký trang anh em chơi là cái vấn đề là giống như anh em có thể được ăn đủ nè anh em không mắc like nè anh em còn có thể chờ kèo tuột anh em số anh em vào kèo còn anh em mà chơi cắt trang về anh em chơi á cái đó là anh em không quản lý được cái vốn của anh em anh em chơi vậy rất là anh em dễ bị uh, âm nợ tại sao mình khuyên anh em lúc trước mình cắt mình trái biết bao nhiêu trang trong một đêm anh em giống như anh em chơi cắt trang tới thứ hai anh em mới đánh tính tính lãi một lần đúng không thì anh em chơi anh em cứ nghĩ ừ chơi chơi hết điểm thôi hết điểm bơm điểm mới cái bơm điểm mới tới thứ hai anh em chốt lợi thì anh em lỗ một đống lúc đó anh em mới thêm nợ ra còn anh em giống như anh em đăng ký trang giống như mình hiện tại đang chơi anh em có vốn 5 triệu anh em nạp vô 5 triệu anh em chơi hết anh em nghĩ cái đó là không có tự bơm điểm cho anh em bởi vậy anh em mới dễ anh em không mất nợ còn anh em chơi các trang ngoài nhiều khi anh em hết điểm anh em kêu ta bơm ta bơm cho anh em mà tới thứ hai thì anh em chạy vốn không ra thì cái đó mà anh em mới đâm ra anh em nợ nặng nhiều còn anh em chơi qua thầu qua cò thì anh em chơi không được lựa kèo mà anh em còn bị mắc like còn kèo cao hơn trong trang bởi vậy vì hiện tại mình đang chơi trang mình mới hướng dẫn và phiên anh em vào đăng ký trang để chơi thì anh em nào mà muốn ờ, đăng ký trang hoặc là anh em muốn chơi nhiều kèo hơn thì anh em cứ liên hệ qua trực tiếp cái Zalo của mình là 0937072613 hoặc là Telegram kèo bóng web 09 của mình. Mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình chơi và đăng ký trang nào anh em cũng biết rồi mình đã lên đây mình làm cho tất cả anh em một cái kèo bóng thì sẽ giới thiệu cho tất cả anh em những cái trang nào đang uy tín nhất hiện nay để anh em vào anh em chơi nạp rút trong vòng 3 phút là anh em sẽ có tiền về tới tài khoản đó quan trọng đó là vấn đề anh em một ngày anh em nạp một tỷ vẫn rút được bình thường còn bây giờ trang nhiều lắm anh em anh em có thể lên mạng anh em search một cái đầy ra cái nhóc gì trang để cho anh em đăng ký nhưng mà anh em đăng ký xong anh em chơi anh em rút vốn về có được hay không cái đó mới là quan trọng có người đảm bảo cho tất cả anh em hay không còn đây mình là sẽ đảm bảo cho tất cả anh em từ A tới Z luôn nha thì đó đó là cái vấn đề bởi vì mình phiên anh em vào chơi cùng mình để anh em đi xa hơn với mình đó thì bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái giải cúp C2 nha anh em cúp C2 giữa trận à, Real Sociedad và AS Roma diễn lượt về diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 17 tháng 3 thì lượt đi lượt đi trên sân nhà của AS Roma thì AS Roma đã ăn với cái tỷ số 2-0 thì đây là lượt về lượt về trên sân nhà của Real Sociedad thì đây là cái đội hình à, dự kiến của hai đội trong lượt thi đấu à, lượt về này nha anh em bên phía Real Sociedad sẽ chơi với sơ đồ là 4-3-2-1 còn bên phía AS Roma sẽ chơi với sơ đồ 3-4-2-1 thì hiện tại bên phía AS Roma đang có một một cái sự là thiếu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 nhưng bên phía uh, ờ, AS Roma thì anh em thấy AS Roma à, đang có một cái chuỗi thắng rất là dài nha anh em thì à, AS Roma trong 10 trận gần nhất thì AS Roma đã thắng 5 trận và để thua 4 trận và để hòa một trận trước uh, Leeds thì anh em thấy cái phong độ của thằng AS Roma này được nhỉnh hơn thằng Real Sociedad Real Sociedad uh, một chút nha anh em thì mình tiến vào cái phần chơi sân nhà của Real Sociedad thì Real Sociedad được cái phòng thủ tốt nó có thể giữ hòa cái tỷ số rất là tốt nha anh em thì anh em thấy trong ba trận gần nhất Real Sociedad đã giữ hòa hai trận còn thành tích chơi trên sân khách của thằng AS Roma thì anh em thấy AS Roma cũng chơi trên sân khách rất là dở nha anh em chơi chơi trên sân khách của thằng Cremonese thì anh em thấy không chơi trên sân khách của Cremonese nhưng mà AS Roma vẫn để thua Cremonese thì anh em cũng biết cái phong độ của thằng AS Roma này rồi chơi trên sân khách rất là dở thì đó mình sẽ tiến vào cái phần mà à, lịch sử đối đầu thì trong cái lịch sử đối đầu của trong cái lịch sử đối đầu của Roma và Real Sociedad thì anh em cũng thấy rồi à, Roma đã thắng Real Sociedad trên sân nhà của mình với cái tỷ số 2-0 trên lượt đi của vòng 1-8 thì mình sẽ tiến vào cái trận đấu đó xem AS Roma nắm giữ bao nhiêu tỷ lệ ờ, giữ bóng nha anh em thì hai ngày đá chặn rồi tới 6 thẻ thì anh em có thể vào cái mã tài thẻ được nhưng mà tại bây giờ mình chưa cập nhật kèo thẻ cho tất cả anh em chờ có đội hình chính thức ra sân và bóng lăn thì mình sẽ cập nhật cái kèo thẻ lên nhóm cho tất cả anh em luôn nha thì đây AS Roma vào phút 13 đã ăn với cái tỷ số là 1-0 thì à, sự kiểm soát bóng của AS Roma là tới 60% và bên phía Real Sociedad chỉ 15% nhưng mà trận đó anh em thấy à, AS Roma đội chủ nhà chấp với mã kèo 0,25 0,25 nha anh em thì còn góc góc thì mình sẽ tiến vào cái phần góc thì góc trận đó à, góc nghiêng về phía Real Sociedad ngâm và bên phía à, Roma chỉ có ba bảo góc thôi anh em thì anh em thấy cái phần góc cái sự kiểm soát của anh nó sẽ ngang ngang tầm về cái sự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 trên sân nhà của AS Roma thì cái mã kèo ờ, nhà cái đưa ra AS Roma chỉ chấp 0,25 sau trận này sau trận này à, nhà cái đang đánh giá cao Real Sociedad đưa cho Real Sociedad chấp với cái mã kèo là 0.5 và tài xỉu 2 thì tài xỉu mình không khuyên tất cả anh em vào tài, cả mã tài xỉu nhưng mà anh em nên nên vào những cái mã kèo mà mình sẽ mình sẽ vào cái phần chốt kèo luôn nha anh em đây cái phần chốt kèo thì giống như vậy à, hiện tại là đội chủ nhà đang chấp với mã kèo 0.5 thì mình cho tất cả anh em nằm à, đội chủ nhà chấp 0.5 anh em cứ vào mạnh tay trong cái mã kèo đội chủ nhà chấp 0.5 cho mình và anh em vào cái phần à, tài tài hai thì cái trận này anh em cứ vào nhẹ tay cái mã tài thôi giống như anh em à, cầm đang cầm đang cầm vốn là 5 củ đi anh em vào à, ba à, củ rưỡi ba củ rưỡi trên một củ rưỡi tài thì cái tỷ lệ anh em thắng win hai kèo kèo rất là cao tại sao mình cho anh em nằm trên mà nằm tài trong cái trận này trên mạnh tay lại tài nhẹ tay cái trận này mình sự sẽ dự đoán từ 1 không 1 không dành cho Real Sociedad đến 2-1 dành cho Real Sociedad nếu mà về cái mã kèo 2-1 thì anh em hút full hai mã kèo đó tại sao mình lại cho anh em nằm trên mạnh tay thì cái trận này quyết định Real Sociedad sẽ thắng nhưng mà sẽ thắng không nổi cách biệt hai bàn chỉ sẽ thắng từ cách biệt một bàn thì đó nếu mà Real Sociedad video vào một bàn thì bên phía AS Roma sẽ tấn công nếu mà tấn công quá thì Real Sociedad sẽ có thêm bàn nữa hoặc là hai đội sẽ gỡ là cái tỷ số là 2-1 thì đó mình là, là dự đoán là cái tỷ số đó thì nếu mà anh em nào mà muốn chơi được nhiều kèo hơn á, thì cúp C2 này rất là nhiều trận nha anh em thì mình sẽ cho anh em xem cái giải cúp C2 rất là nhiều trận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 nhất của mình thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau